Tiếp theo chuỗi những clip hướng dẫn tin học từ cơ bản đến nâng cao. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái phần liên quan tới Excel, tức là bộ tin học văn phòng. Mà mình thấy cái phần tương đối khó ở Excel chính là hàm tìm kiếm. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái hàm VLOOKUP. Đầu tiên chúng ta mở một cái đề Excel lên mình hình dung sơ với các bạn cái đề yêu cầu đề yêu cầu là dựa vào bảng một đối tượng là ABCDE để mà đưa lên cái cột đối tượng tại cột này có tên là đối tượng các bạn mình à, tắt cái chương trình gõ cây rồi bật lại nha các bạn đây đối tượng thì à, cột đối tượng này sẽ được lấy ở bảng 1 đối tượng dựa vào ký từ cuối của số báo danh ví dụ số báo danh 001A thì chính là học sinh hoặc là 009C thì là công nhân ví dụ hàng này là phải vô là công nhân thì rõ ràng ta hình dung được để lấy dữ liệu từ một bảng bỏ vào cái bảng này thì chúng ta phải dùng hàm tìm kiếm thì có hai hàm cơ bản đó là VLOOKUP và HKLOOKUP thì cái hàm uh, ờ, VLOOKUP nó chính là cái chữ viết tắt của vertical vậy đó chính là cái bảng được bố trí ở hàng dọc thì mình thấy bảng 1 được bố trí ở hàng dọc cho nên ta dùng hàm VLOOKUP ở đây cái khó đó chính là cái cột số báo danh thì nó chỉ lấy ký tự cuối cùng còn ba ký tự đầu bỏ đi như vậy chúng ta phải sử dụng thêm một cái hàm nữa đó chính là hàm lấy ký tự cuối cùng thì đó chính là hàm right như vậy chúng ta bắt đầu viết cho cái thí sinh đầu tiên bằng phê lúc cấp mở ngoặc thì đây chúng ta thấy được đó là lookup value tức là giá trị tìm kiếm ở đây giá trị tìm kiếm chính là ký tự cuối cùng của số báo danh do đó chúng ta phải dùng hàm right hàm right là hàm để lấy ký tự phía bên phải lấy bao nhiêu thì lấy ký tự đầu tiên đó là chúng ta sẽ chọn lấy bao nhiêu ký tự một à xin lỗi các bạn đầu tiên là hàm roi thì chúng ta phải chọn giá trị lấy ở đây giá trị lấy là ô số danh cụ thể đó là OB4 rồi số ký tự lấy là bao nhiêu thì đây là lấy từ bên phải và ông ta lấy chỉ một ký tự cụ thể là A hoặc B hoặc C ông ta chọn một và ông ta chọn đóng ngoặc rồi tiếp theo quay lại học với lúc như vậy là ông ta đã có lúc value tức là giá trị cuối cùng của số báo danh tiếp theo đó là table array bảng để lấy giá trị đây chính là bảng một các bạn nhưng chú ý một tí xíu đó là chúng ta chỉ lấy những cái giá trị trong bảng còn cái tên bảng và đối tượng chúng ta không lấy tức là chúng ta lấy từ đây chúng ta lấy mở rộng vùng chọn cho tới đây là chúng ta lấy từ A17 cho tới B21 và các bạn chú ý ở đây đối tượng cần lấy chúng ta phải giữ cố định tại sao phải giữ cố định thì à, tí nữa mình sẽ giải thích để giữ cố định cái vùng chọn thì các bạn chọn shift F4 à F4 xin lỗi các bạn rồi cố định chưa rồi chúng ta phải cố định nguyên cái vùng này bạn à bạn chọn hết cái vùng này bạn chọn F4 nha đây vậy là mới ổn hồi nãy nó chỉ chọn một cột thôi tiếp theo đó là cột trả về sau cái tìm mà tìm thấy thì cột trả về là cột nào ở bảng này chúng ta chú ý có một cột hai cột vậy cột trả về mong muốn là cột thứ hai cho nên cột trả về là cột thứ hai của bảng tìm kiếm và tiếp theo đó là cách tìm kiếm thì à, có hai loại thôi đó là số 0 và số 1 số 0 là tìm kiếm tương đối à số 0 là tìm kiếm tuyệt đối còn số 1 là tìm kiếm tương đối thì mình tìm kiếm tuyệt đối đi mình ấn không rồi đóng ngoặc lại ta nhấn enter thì các bạn thấy rõ ràng thí sinh A có số với danh à, à số bí 001A nó chính là học sinh và tiếp theo chúng ta chỉ việc copy cái ô này công thức của ô này cho tất cả các ô phía dưới thì đây như vậy là bạn B thì là sinh viên C là công nhân và ông ta xem là đã đúng rồi quay lại giải thích tại sao hồi nãy chúng ta phải giữ giá trị cố định ở đây giả sử ở đây bạn chọn từ A17 tới B21 mà không cố định A 17 tới B21 mà bạn không giữ cố định thì ở đây vẫn là học sinh nhưng nếu chúng ta copy công thức này xuống thì bị lỗi một số cái bị lỗi ví dụ như bạn 006A này nó sẽ bị lỗi các bạn thấy không đấy thì à, buộc lòng ta phải giữ cố định mới được tại vì ở đây là học sinh cột này là cột A17B21 xuống sinh viên nó tự động nó tăng lên A18 BM2 rất may là bạn này bạn tăng đều từ A qua B giả sử bạn này mà là C là sai rồi cho nên để giữ cái cột này luôn luôn cố định thì kết quả mới đúng tức là luôn luôn là A17 B21 vùng chọn luôn luôn là A17 B21 thì mới đúng cho nên chúng ta phải cố định A17 B21 bằng cách chọn nó và nhấn chọn F4 và chúng ta enter quay lại chúng ta copy lại thì à, đây chính là cái cách sử dụng cũng như là cách dùng hàm VLOOKUP một trong những hàm tìm kiếm của Excel chúc các bạn làm thành công và đăng ký theo dõi kênh clip hướng dẫn của mình để theo dõi những clip hướng dẫn tiếp theo